siêu tiết kiệm xăng. New Me Discover with Yamaha. Nếu mà da trắng nữa thì tốt. Tại em đen quá. Vậy được không? Cỡ vậy là được không? Dạ. Vậy là đen hay trắng? Vậy là đen. Đen hay trắng không? Đen. Vậy mới trắng đó. Nó không đó. dám nói. Vậy mới trắng đó cưng. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh, chào quý vị khán giả cùng với người bạn tham gia chương trình à, Em tên là Lê Thị Thu Phương, năm nay em 23 à, tuổi, hiện tại em đang là giáo viên mầm non có một trường mầm non tư thục ở quận Tân Bình à, em sinh ra và lớn lên ở à, mảnh đất Tây Nguyên Lâm Đồng à Tây Nguyên Lâm Đồng rồi cô gái dễ thương mời bạn trai giới thiệu dạ à, em chào anh Nguyên Linh chào chị Cát Tường em à, tên là Nam em 24 tuổi quê ở Bình Phước à, hiện tại em đang sống ở Thủ Đức làm việc tại Biên Hòa em làm gì em dạ em làm ờ, kỹ sư hóa bên ờ, dịch vụ khách hàng công ty sơn em ở đâu thành phố hồ chí minh à, dạ em ở quận tân bình thôi chị à quận tân bình dạ. qua thủ đức cũng gần mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em à dạ điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng thích sưu tầm những cái món ăn mới để nấu cho những người mà mình thương yêu ừ. khuyết điểm của em cái thứ nhất là nóng tính cái thứ hai là em không biết đi xe máy hả không biết chạy xe máy rồi hiện giờ đi làm thì sao dạ em buộc phải thuê phòng gần ở trường đi bộ dạ rất là gần em thuê phòng rất là gần cũng dạ. lạ ha trời hai mấy tuổi mà không đi xe máy dạ em cũng không có biết sao em ngồi lên chiếc xe máy là em rất là rung, mà em cũng đi mấy lần rồi mà đợt vừa rồi nè tháng 6 á đáng lẽ là em cũng tham gia chương trình sớm nhưng mà tại vì em cũng bị tai nạn xe nên em không có tham gia được nên ừ. em rất là sợ yên tâm có bạn trai bên đây sẽ về tập cho em ngồi sau người ta đưa đón vẫn được đúng không ừ. <laughs> dạ rồi mời bạn trai giới thiệu ưu điểm khuyết điểm của mình dạ ưu điểm của em là hòa đồng dễ tính đi xe máy tốt <laughs> và em ờ, có một số tài lẻ tẻ à, tài lẻ tẻ dạ khuyết điểm khuyết điểm của em là hiền lành tốt bụng uh... ủa sao cho là cái đó là khuyết điểm dạ tại vì nhiều khi mình ờ, hiền lành tốt bụng quá mình ai nhờ gì mình cũng làm nó phiền phức cho mình yeah. Dạ. sốc ha nhưng mà bạn nói bạn có nhiều tài lẻ là tài gì ví dụ em thì uh, hay ờ, hát hò uh, có thể chơi đàn guitar được có thể uh, nhảy được nhảy sơ sơ nhảy gì em nhảy michael chị ha cái này được à Mà làm thử uh, coi vậy làm thử coi cái làm thử đi làm thử đi nào cho cho tôi qua tôi coi với rồi có gì tôi về tôi tăng tôi tăng lên giùm cho làm luôn 24 tuổi hả dạ trẻ mà đẹp trai dễ thương mà rồi làm đi làm đi mà âm nhạc đó michael được kìa ghi hình nó nghe không có bỏ gì anh run quá <laughs> trải qua mấy mối tình rồi ờ, nếu mà ừ, chính thức thì chắc là không có nhưng mà trong bóng tối thì nhiều lắm trong bóng tối là sao trong bóng tối là sao <laughs> tức là ờ, tình đơn phương ấy vậy em trong bóng tối dạ bây giờ muốn ra sáng không dạ muốn muốn tìm người bạn gái như thế nào à, về ngoại hình ừ. em, em em em thích mấy bạn mà có mắt đẹp mắt to giọng nói uh, giọng nói nhẹ nhàng vậy vậy thôi nếu mà da trắng nữa thì tốt tại em đen quá vậy được không cỡ vậy là được không dạ vậy là đen hay trắng vậy là đen đen hay trắng không đen vậy mới trắng đó mà không đó dám nói. vậy mới trắng đó cưng tính cách thì em thích người biết uh, cư xử uh, biết tôn trọng mọi người ừ. nếu mà được thì nào tiến tới hôn nhân được á hả chị nếu ừ. mà cũng tùy bên bạn gái thôi nhưng mà cũng phải có thời gian để ổn định ông nói chuyện không có dứt khoát gì rụt rè chán quá nhờ anh quyền linh hỗ trợ một chút đi thì vậy tao mới chưa tìm được người yêu rồi để giờ nghe bạn gái nè lắng ừ. nghe giọng bạn gái nha rồi cảm nhận coi giọng bạn gái như thế nào nha em mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi à, dạ thưa chị em từng trải qua hai mối tình rồi chị hai mối tình dạ tại sao mình chia tay quen được bao lâu à dạ mối tình à, thứ nhất thì thời sinh viên còn mối tình thứ hai thì em quen cũng được uh, mấy tháng ừ, chia tay là tại vì bạn trai đó trong lúc quen em thì cũng có nhiều sự lựa chọn khác và đặt em lên bằng cân so sánh nên em không muốn nên em dừng lại à có mấy tháng cũng không có gì gọi gì tình yêu đâu đó chỉ mới tìm hiểu thôi bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào dạ riêng về tính cách thì em muốn người bạn trai đó là biết cách đối nhân xử thế điềm đạm à, và tâm lý và không hút thuốc ồ có hút thuốc không em dạ không chị không, sao nhẹ quá mạnh mẽ lên đó thấy chưa dạ. bạn gái thắc mắc sao nhẹ vậy kìa dạ không vậy. Dạ. ừ tại vì em thấp rồi nên em mong muốn có một người bạn là cao một mét bảy trở lên cho cái cảm giác giống như là an toàn hả chị chà chắc không tới quá bớt bớt xíu đi em đúng rồi rồi bớt xíu đi bên kia được nhiêu 65 không hơn 65 <laughs> thôi em thấy ổn rồi đó 65 được rồi còn Bây giờ à, những cái tiêu chí mà nó đưa ra em thấy mình hợp khoảng bao nhiêu? Ờ, nếu mà cho mang giày độn thì được trăm phần trăm <laughs> ừ, Coi như là khoảng mét sáu tám gì đó ha sáu bảy sáu tám gì đúng không em? Dạ Dạ em chào anh Anh bên đây dễ thương Dạ Thiếu tự tin thôi chứ cái gì cũng làm được hết trơn Dạ Anh thấy cũng hợp lý đấy dạ. Em dạ. có yêu cầu gì bạn nam không? Nếu bây giờ lấy nhau về có yêu cầu gì không? biết quan tâm chia sẻ với lại là trung thủy biết cách đối xử giữa hai bên gia đình nội ngoại Ờ. anh thấy hai bạn là hơi hợp lý rồi đấy <laughs> hôm nay à, em có đi với ai không đi với người thân à, không dạ có chị họ của em là chị hiền trời đâu mà chị hiền em chào Quỳnh Linh em chào chị Cát Tường ờ, em là chị họ của bé Phương em có nghe bạn Nam nói là chạy xe an toàn thì cái đó em yên tâm tại vì bé Phương không biết lái xe nên là mỗi lần đi đâu thì có người chở chạy xe an toàn là yên tâm giao với phương rồi rồi vậy cảm ơn em à, bạn Nam, đi với ai mình đi với ai dạ em đi với lại ờ, bạn em ạ à, đầu tiên em xin chào anh quyền linh và chị cát tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trên trường quay bạn nguyễn hàng hò bạn nam thì rất là hòa đồng tốt bụng hay ờ, giúp đỡ người khác trong công việc á, thì ờ, rất là nghiêm túc còn bạn nữ thì em thấy cũng dễ thương à, hòa đồng với tính dạ em cảm ơn phù hợp với tiêu chí của bạn nam phù hợp với suy nghĩ à nãy giờ Thôi, kéo màn lên ha còn tài lẻ gì mình thể hiện luôn nha nam kéo màn lên tự tin, tự tin lên, lên nha nam cố lên cố lên có bó hoa tặng dạ em cảm ơn à, hiện tại em đang ở đâu dạ em ở quận tân bình thưa anh ví dụ như có đám cưới thật á thì chắc là phải ở nhà trọ vài năm em có chịu không dạ cái đó không có vấn đề gì hết anh nói chung là um, nói sao ta <laughs> khi mà ở bên này nghe anh giới thiệu anh có nhiều tài lẻ là em cũng đã có một thiện cảm rồi nãy giờ anh cũng anh cũng làm nhiều trò rồi đó làm dạ. trò nhiều rồi đó dạ. thì giờ em có trò gì em làm cho anh coi <laughs> em có trò gì em làm cho anh coi đi em dạ tới chương trình hôm nay em tặng tất cả mọi người bài hát à, chuyện đó hồng dạ. sáng sớm em hái hoa hồng ban cho bao người qua anh đang từ xa bước đến ghé qua ngang hàng em Ngắm mãi những đóa hoa hồng ánh mắt như trầm ngâm Anh mua hoa xinh tươi nói thay cho bao lời yêu Cứ thế đã sao anh không ngỏ lời Em yêu thương anh lâu cứ sao anh luôn lặng thinh Hai người nói tính hẹn hò như thế nào đi Bàn kế hoạch đi các bạn Nếu mà uh, hẹn hò với nhau á dạ. Thì uh, em uh, thích đi những chỗ nào em cũng muốn đi coi phim à, đi uống cà phê trà sữa rồi ờ, họp mặt bạn bè ừ. hoặc là đi uh, phượt sở thích của em là đi phượt không biết chạy xe mà đi phượt em ngồi đằng sau á anh anh cũng thích đi du lịch bằng xe máy dạ anh đã đi nhiều nhiều nơi chưa anh đi thì đi nhiều nơi rồi em dạ. cũng cũng có một vài nơi ở ngoài bắc nam trung thì cũng có hết rồi dạ thôi bây giờ là mạnh mẽ lên nè giờ mình nói cảm xúc của mình từ nãy giờ là nhìn đối phương mình cảm nhận như thế nào bạn trai em nói cho nó dứt khoát mạnh mẽ lên coi tình cảm chút xíu coi tỏ tình cho nó hấp dẫn chút coi hôm trước em bị tông xe đúng không dạ em bị tai nạn ừ, tông xe à, mà em bị tai nạn rồi mà nói chung là nói chung là anh anh vẫn ờ, không có ghi hình với một bạn nữ khác á thì nó không nó không còn là duyên số nữa mà nó là ý bằng trai như thế này hình nếu hôm trước á cái duyên là đúng là hôm trước em bị tai nạn đó dạ. là chương trình đã bỏ qua để tìm một cái đối tượng khác bởi vì không biết chừng nào em sẽ trở lại dạ. nhưng mà chương trình vẫn chờ vẫn tìm và cuối cùng em vẫn là người ở chỗ đó dạ. tức là cái duyên là nằm đó đúng không em dạ cảm ơn anh à. ờ, cho nên là nói chung là quyền quyết định là em anh không quyết định gì hết ý với bạn trai nó là bạn đồng ý rồi đó đúng không anh nói vậy nó quạch tẹt quá anh nếu mà em muốn thì anh sẽ ờ, làm tài xế cho em từ bây giờ cho tới lúc nào em chán thì thôi còn em muốn nói gì không à, cũng rất là rất là khó khăn mà em nghĩ là gian nan luôn á em mới tham dự được chương trình ngày hôm nay và em gặp anh em nghĩ cũng là một cái duyên nếu như mà sau khi cả anh và em cùng bấm nút bước ra khỏi chương trình này và chuyện tình cảm của mình tiến triển tốt á thì có thể là anh vụng về nhiều thứ và em có thể là che lấp cái khuyết điểm được đó của anh nếu như mà có quen nhau á thì uh, trong cái nhiệm kỳ của em á thì nhiệm kỳ mấy năm nhiệm kỳ sao nói chung là khi nào em chán thì thôi còn ờ, anh sẽ không có ừ, ngoại tình từ ờ, ờ, kể cả từ trong tư tưởng đó em yêu cô gái ấy trong mấy nhiệm kỳ có phiếu bảo hành không à. <laughs> 10 ngàn năm anh 10 ngàn năm Trời ơi anh chàng thiết Cô ấy nói rất là hay đấy Dễ ha. thương nào đặt tay vào nút bấm, bấm đi em trai và chở nhau suốt cả nhiệm kỳ nha Dễ nhiệm kỳ quá. ấy là 10.000 năm nha trời ơi yêu em việc nằm em, em, em, em chở em nào em chán thì thôi phải chở em đến suốt đời một hai ba hết thời gian Oh! tại sao nắm tay nhau đi cái đã nè thật sự là anh muốn thoát tim luôn đấy tại sao em bấm chậm vậy em cho chị biết coi em còn chần chừ điều gì tại em run quá thì <laughs> mấy đồng nghiệp nói gì kìa hôn cái đi kìa <laughs> gì mới, mới nghe hôn mặt mà tới me tới mét vậy con chứ đâu phải không không phải không vậy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 có quà cũng phải nhớ nhắm tay bạn gái nha nắm rồi. đi cho hết nhiệm kỳ nhiệm kỳ 10 ngàn năm rồi xin mời hai bạn mình chân thành quá cũng không tốt nữa em hay đặt đồ mà đặt một kim canh cái nào mình rẻ rẻ tiền không tính đặt đồ mà mình có suy nghĩ lựa chọn anh ném cái gì vào xuống đất chắc em sợ như vậy là một cặp đôi nữa đã đồng ý ờ, bấm nút hẹn hò với nhau à, các bạn ấy cũng còn trẻ chặng đường tìm hiểu nhau cũng còn dài và hy vọng là các bạn ấy cũng sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi và bây giờ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xin mời hả Mai mời bạn Nam rồi ngồi với bạn mời bạn nữ Rồi mời em ngồi Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân nha Ưu tiên bằng nữ đi mời em giới thiệu trước Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh Chào quý vị khán giả và chào cái anh ngồi bên kia rèm Em tên là Lê Thị Thúy Hằng Em là giáo viên tiểu học trường tiểu học An Bình ở Dĩ An, Bình Dương ừ, Quê em ở Bình Dương luôn Em 27 tuổi ạ Một cô giáo rất là duyên dáng, rất là dễ thương Mời bạn trai giới thiệu Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường chào quý vị khán giả trong trường quay Em à, tên là Quốc Sự, à, 36 tuổi Hiện là giáo viên trung học thông ở Bến Tre Dạy về à, môn gì? Em à, dạy thể dục Em một người dạy ở Bến Tre, một người dạy ở Bình Dương Chà, hai thầy cô này hẹn hò nhau cũng căng rồi nha Thì à, mình chuyển địa chỉ về bất cứ chỗ nào đó Có thể về Bình Dương dạy cũng được hay Chuyển về Bến Tre dạy cũng được, tùy theo hai người thôi rồi thôi mời cô giáo giới thiệu một xíu ờ, điểm mạnh và điểm yếu của mình trước đi nha Rồi cái chuyện ờ, ở đâu hẹn hò như thế nào mình bàn sau Chắc em nói điểm điểm yếu trước đi Thì tính em nhát lắm Hôm nay em ngồi đây là em thấy là em can đảm lắm rồi đó Hay mất ước lắm Hỏi chuyện gì cũng khóc được hết á Một khuyết điểm nữa là hay quên Chẳng hạn như là hôm bữa ờ, em cầm chiếc chìa khóa Xong rồi em đi tìm cái điện thoại khắp nơi em chẳng thấy đâu Xong để chiếc chìa khóa trên bàn em đi tìm cái điện thoại Khi mà tìm thấy cái điện thoại rồi á thì lại tìm chìa khóa về ưu điểm thì à, nhiệt tình trong công việc á sống tình cảm đối với ai thì em cũng chân thành cả mình chân thành quá cũng không tốt nữa tại vì có những người mình chân thành vậy mà người ta không có đáp lại á cho nên lý do tới giờ vẫn ế rồi mời bạn trai bản thân thì điểm mạnh thì bạn bè nó nhận xét cái gì cũng biết mà đi vào chi tiết thì chả biết cái gì và <laughs> thật ra thì ờ, bên các môn thể thao thì em đều chơi được tất cả các môn thể thao điểm mạnh của em là bên cờ vua chơi được bóng đá có điểm yếu nào em nấu ăn dở <laughs> bạn bè tới nhà em chỉ có được tự đến rồi tự nấu rồi xong rồi ăn rồi xong rồi về để em dọn dẹp thì được <laughs> tật xấu nữa là em hơi nóng tính em hay đập đồ mà đập một kim canh cái nào mình rẻ rẻ tiền hoặc là đập tránh đựng bể lắm tính đập đồ mà mình có suy nghĩ lựa chọn yeah. tính anh nóng tính vậy nhưng mà ờ, em nhát lắm ai mà nói chuyện to tiếng hoặc là ờ, lớn tiếng là em sợ lắm Vậy sau này lỡ <laughs> anh hét vào mặt em hoặc là ném cái gì vào xuống đất chắc em sợ lắm không mà tính anh nóng tính nhưng mà không bao giờ anh ném hoặc là anh đánh ờ, người phụ nữ nào em ơi thì đây đâu ờ, cần đánh phụ em nữ như là một bông hoa mình yêu là để mình nâng niu chứ không phải để mình đánh à, thầy bên đây nhìn rất là hiền em ơi tình không thương của thầy sao rồi thầy nghe thầy chơi thể thao dữ lắm chắc tướng tá thầy phong độ ngon lành lắm chắc nhiều cô đeo đuổi lắm à dạ em cảm ơn việt tường khen thì đúng vậy chị ờ, em thì có vợ và hai con hiện đã ly dị nay cũng gần 4 năm cho em xin qua thông qua chương trình em truyền một thông điệp tới tất cả các bạn và đặc biệt là các bạn trẻ khi mà mình yêu nhau tiến tới với nhau thì ờ, hãy xác định kỹ tình yêu đó đích thực thì hãy đến với nhau khi đến với nhau mà ờ, có con rồi thì ờ, có những cái mâu thuẫn hoặc là những cái xích mích nên hãy nghĩ về con mình nhiều hơn bởi vì khi mà đổ dở ra như vậy thì cái sự thiệt thòi nhiều nhất là ở con bản thân đây cũng ngồi coi cha từ nhỏ nên rất hiểu được cái tâm trạng là cái người một con đến như thế nào nhưng mà gia đình anh có lý do gì mà đến mức mâu thuẫn mà không giải quyết được à, cái mâu thuẫn là cũng xuất phát từ trong cái công tác của em vừa giảng dạy vừa công tác đoàn thì nói chung là đi nó cũng bất cập thậm chí là có lúc là đi cái là một tuần lễ ví dụ như trong cái dịp hè đi dẫn đội hình niềm tin xanh ví dụ thắp nến tri ân ở nghĩa trang liệt sĩ là phải đi ban đêm thì lúc đó thời điểm hiện tại đó thì vợ không có đồng ý là đi nhiều hoặc là đang ban đêm như vậy cứ mong muốn là dạy hết 5 giờ thì phải về nên ờ, hai vợ chồng có những cái xích mích gây gỗ rồi sau đó những bất hòa nó càng càng lớn hơn dẫn đến người lớn khó hàng gắn hiện tại hai đứa nhỏ đang ở với ai ờ, anh bạn? dạ hai đứa nhỏ đang ở với mẹ chị đó là hoàn cảnh của anh bên đây thôi còn bạn gái cái con đường tình của bạn như thế nào bạn có thể chia sẻ cho bên đây được hiểu không thời sinh viên thì em cũng có quen một mối tình sinh viên sau đó chuyển sang à, thích bạn thân của em hai đứa thích nhau thế quen luôn trải qua 5 năm chuẩn bị đám cưới thì có những cái chuyện nó không như ý muốn á, cho nên đám cưới nó không diễn ra thì sau cái à, mối tình đó thì cũng hai năm rưỡi rồi cái mọi người cũng động viên là nên cho mình một cơ hội mới à, vậy là coi như chính thức là mình chỉ có một cái mối tình 5 năm đó thôi dạ cái bạn không có ngại gì về vấn đề là bên kia đã đổ vỡ hết đúng không anh có thể dứt khoát được với quá khứ á, thì không sao tại vì ai cũng có quá khứ hết á quá khứ của em cũng khó quên lắm nhưng mà em sẽ không để nó ảnh hưởng tới hiện tại như bây giờ không đương nhiên nó khi đã chấm dứt rồi thì phải dứt khoát thôi nhưng mà ảnh thì anh vẫn còn có hai đứa con cho nên con thì cùng mình vẫn phải qua lại để mình chăm sóc con mà tại vì con là con chung cái việc đó thì em cũng chấp nhận được tại vì à, một người sống có tình cảm có trách nhiệm thì sẽ như vậy đúng rồi nhưng mà giờ anh không có đi nữa em anh à, cũng hết tuổi đoàn rồi em 36 à, cũng hết ờ, giờ hết tuổi đoàn rồi đâu có đi như ngày xưa nữa đâu sợ nhưng mà em còn đi nhiều lắm Ủa em đi đâu? Tại vì em cũng làm bên công tác đoàn á Ủa vậy hả? Sau rồi em đi suốt à, thứ bảy chủ nhật em cũng hay đi lắm như vậy thì anh sẽ hiểu anh nhiều bởi vì anh đã từng trải qua cái tuổi đó rồi rồi hả thế bây giờ anh ờ, muốn tìm một mẫu người bạn gái người vợ tương lai mình như thế nào ngoại hình dễ nhìn là có nghề nghiệp ổn định là được rồi nhưng cuộc đời em nhìn nó cũng tan nát hết rồi giờ này cũng không có Gì đâu tan nát giờ, đâu đến mức mà bi quan thế ha ba sáu tuổi cũng không phải là tuổi giàu lắm đâu mà tan nát cuộc đời à, bạn gái em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào thì mẫu người lý tưởng là công việc ổn định là được cao khoảng một mét à, sáu trở lên trắng đen cũng được nữa đừng trắng có hói. chứ không trắng nổi rồi hả em cũng dễ lắm nhưng Dân mà đừng có hói kìa đừng có hói chứ đừng có bụng bự với lại đừng có hút thuốc đừng hói đừng bụng bự đừng hút thuốc thầy thể dục làm gì có chuyện bụng bự nhưng mà có hói không chút kiểm tra với tôi cũng không biết hói sao qua coi ủa à, thầy có hút thuốc không thầy dạ có chị hút nhiều không dạ em ít lắm nhưng bây giờ cái khoảng cách địa lý là hơi xa một người bến tre một người bình dương thì anh nghĩ như thế nào trong cái việc hẹn hò với nhau làm sao nửa tháng hoặc một tháng thì em lên trực tiếp một lần còn cái công nghệ thông tin thì giờ nó cũng phát triển rồi facebook zalo uh, ờ, tăng gồ như là viber này kia vân vân thì mình có thể là nói chuyện thấy mặt nhau luôn có điểm gì anh không thích ở người bạn gái không cằn nhằn có khách này kia hoặc đang ngồi với nhóm bạn này kia về nhà thì nói như thế nào cũng được nhưng mà cái trước mặt đám đông mà rồi có những thái độ mà nó hơi hơi quá lố thì ở trước đám đông một cô giáo mà rất là điềm đạm dạ. rất biết cách cư xử ha, hy vọng một lát hai người trò chuyện với nhau thì sẽ có nhiều điểm tương đồng hơn ha thôi không có bụng bự không có đầu hói đừng lo nha anh chào à, anh xin chào em dễ thương tao nói xa mà cách lòng em có sợ điều đó không em cũng sợ à, thật sự chương trình cũng không muốn uh, cho các bạn quen xa là mai mối xa đâu nhưng bởi vì cái sở thích những cái điều các bạn thích đó rất hợp với nhau hai người hợp nhau lắm nên chúng tôi cho gặp nhau cái đó là một cái duyên mà có thể khó có ai có được lắm xa nhưng mà nó hiểu nhau mà hợp với nhau thì anh nghĩ rằng nó cũng rất là gần với là em nghĩ là nếu như mà mình thật sự cần nhau thì cái thời gian mình sẽ có để dành cho nhau Đúng còn rồi. nếu như mà đã không cần thì sẽ chắc chắn sẽ không có thời gian anh nghĩ rằng anh bên đây rất là chân tình rất là thật anh mới nói tất cả những điều đó ra tùy hai người thôi nha à, anh, <laughs> anh về thăm lần luôn anh luôn lên em có cái này tặng anh không cái này tặng chị cát tường trước này em làm đó hả cảm ơn em kéo tay quá lắm. ha à, rồi rồi ờ, kéo tay quá cảm ơn em nhiều nha rồi hôm nay mình có đi với người thân không em em có đi với em gái với lại chị đồng nghiệp đó em chào anh quyền linh và chị cát tường theo như em thấy thì anh này cũng ờ, nhìn cũng được cũng ờ, thật thà em muốn hỏi anh là tính chị em rất là hay dễ dễ khóc cho nên là em không biết là có luôn dỗ dành và an ủi chị em hay không ạ à? anh à, rất là nâng niu và chiều chuộng phụ nữ em hy vọng là anh sẽ à, luôn làm cho chị em cười và hạnh phúc trời dạ, ơi em gái nhỏ mà nói chuyện dễ thương dễ sợ rồi thầy giáo đi với ai dạ đi với hai em họ à, có học trò hai bạn học đại học chung ngày xưa à. dạ. dạ em xin chào anh Quyền Linh chào chị Cát Tường chào cô giáo ạ và chào tất cả các khán giả trong trường quay thì em là cựu học sinh của thầy sự ạ ừ. cô rất là dịu dàng à, nhẹ nhàng không biết là cô ngâm thơ có hay không nhưng mà đối với cái giọng này thì khi mà đọc thơ thì chắc là hay lắm á em thấy thì tính cách với lại là những cái sở thích của hai người thì là khá là tương đồng với nhau ngại một cái là khoảng cách về địa lý thôi à, quá trình hai người hẹn hò thì có thể à, dùng sài gòn làm nhịp cầu nối ừ, đến thì à, cứ gọi em ra à, em sẽ làm nhịp cầu <laughs> nối đối với à, thầy quá. và cô hay quá yeah. Dạ. học trò hay quá dễ thương quá bây giờ quan trọng nhất vẫn là hai bạn nha kéo màn lên rồi mời thầy giáo anh chào anh chào dạ. anh à, có mang tí uh, quà thơm trái ngọt của bến tre đến gửi tặng em em cảm ơn anh đặc sản bến tre rồi cảm ơn em nhiều em tặng em rồi anh cảm ơn em à dạ cảm ơn anh rồi rồi bây giờ à, không gian thời gian là của các bạn thì ờ, anh như nãy giờ tâm sự thì ờ, em cũng biết rồi cuộc đời anh nó cũng mấy nhẹ vậy rồi <laughs> anh ờ, chỉ còn hai bàn tay trắng và con tim nếu em tin vào con tim của anh thì hai bàn tay anh sẽ làm nên được tất cả ở đây thì anh hy vọng hai bàn tay anh sẽ lật sang trang này gọi là trang giấy mới ở đây anh có cái hộp quẹt anh à, nhờ em à, nhờ em đốt bật hả? cái hộp quẹt lên giùm anh đốt thiệt luôn hả à, em ăn cứ đốt đi thầy nhiều tài quá thầy còn gì tài nhau nữa không thầy Môn em gì? có thể đá bóng được em không sử dụng chân em sử dụng đầu được không ạ được được, được. hay quá à, thế anh thấy em sao em à, rất là đẹp và dịu dàng trong công việc thì như lúc nãy em chia sẻ thì anh cũng rất là an tâm nó phù hợp với anh bởi vì anh cũng từng làm công tác đoàn mười mấy năm công tác đoàn thì anh cũng thông cảm và chia sẻ cho em được nếu em còn làm công tác đoàn dạ ừ. anh thấy em có hiền không cái này thì anh chưa biết em mới tiếp xúc à, bữa em đi coi bói không cái anh coi bói bảo là à, cái cô này nhìn vậy chứ không có hiền đâu chưa có chạm tới cái dây dữ thôi em cũng có lúc nóng giận á nhưng mà à, khi mà em nóng giận vậy á thì em cần phải nói nói nói nói nhiều lắm thế anh có kiên nhẫn để nghe không rất, anh rất kiên nhẫn nhưng mà mình nói với cái cái thái độ mình là gọi là chia sẻ để rút kinh nghiệm chứ đừng có nói với cái thái độ gọi là có gì đó nó không không được nó nói chung là chối tai á không em cũng biết ừ. mà mình nói để cho người ta hiểu mình á chứ không phải là cãi nhau chứ chế chí chế lên nói chung mức lương anh thì cũng ổn định đủ lo để cho bản thân anh và cho hai con ngoài ra thì anh cũng có cái nghề tay trái gọi là cái du lịch chở khách đi câu chở khách là đi đi ghe ha anh chèo ghe dạ. hả à, tức là cũng có một đi câu cá à, em, em cũng thích đi câu cá ở miền à. tây vui lắm em ơi à, anh miền tây em một cái dịp gần nhất về đi câu với anh À, quê em quê mẹ em ở tiền giang á cho nên em cũng thích về miền tây oh. lắm à, dạ. tiền giang là ở đâu em ở cây lậy á à cây lậy nếu mà sau này mình quen nhau lâu rồi đó anh có dẫn em đi qua thăm con anh không cái điều này là phải do bản thân em à, em có thông cảm ở ở nơi anh thấu hiểu ở cái tình cảm của anh thì anh sẵn sàng câu cuối là hay nhất rồi bây giờ chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau rồi một bên là cô một bên là thầy vấn đề hai trái tim cùng chung nhịp đập hay không chuẩn bị một hai ba hết, hết thời, thời gian, gian. tuyệt vời nào thầm à, lấy à, quà của mình đi tại sao thầy giáo lại à, để tay vào tim dạ con tim em đã ấm trở lại đã ấm trở lại dạ đừng bây giờ nó hết bấy ngày rồi đúng không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 À, thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi à, rất là hạnh phúc khi mà hai cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau Cầu chúc những điều tốt đẹp, những điều hạnh phúc nhất sẽ đến sớm với họ